bán la liệt đây biết là bán bao tiền một con Xong bay đi Ê, tục cái lành ngân à, theo cân mười ba tính bán theo cân mọi người Đây, toàn sóc rúi này cá này con rúi này. cáo này 33 này rưỡi rồi à, mọi người đây mọi người nhé phở Lào thì có này, nó thịt bò này với um, hành khô có giá đỗ có bún này sợi nó như kiểu sợi bún đấy mọi người chào buổi sáng tất cả mọi người Hiện tại thì uh, nắng đã lên rồi mọi người ạ Rằng thì uh, vẫn uh, còn đang uh, vướng mắc ở cái uh, khu vực thị xã Sầm Nưa này Không biết vì sao mà thị xã Sầm Nưa này uh, có thể níu chân mình ở lại thêm một đêm nữa à, Hôm nay tiếp tục rằng uh, sẽ chia sẻ mọi người kỹ hơn về cái uh, buổi sáng ở Sầm Nưa Từ góc độ trên cao nhìn xuống và khám phá một chút chợ ở Sầm Nưa này nhé Như mọi người đã biết thì thị xã Sầm Nưa này thuộc tỉnh Hủa Phăn của Lào Và chợ Sầm Nưa này thì ờ, mọi người sẽ buôn bán dọc theo cái con sông ờ, Nậm Sam này Trước mặt mọi người đây là cái con sông Nậm Sam Và tỉnh ờ, Hủa Phăn thì xã Sầm Nưa này được biết đến rất là nhiều qua một cái bài hát là cô gái sầm nưa mà do nhạc sĩ Trần Tiến sáng tác và ca sĩ thể hiện là Trọng Tấn ấy rất là hay Thị xã Sầm Nưa này về dân số thì khoảng chừng 50.000 người Và văn hóa giao thông của thị xã Sầm Nưa cũng như là toàn bộ cái đất nước Lào này Thì à, mọi người đã biết là mọi người ít khi dùng còi Và cái việc đội mũ hay không đội mũ bảo hiểm thì không bắt buộc đâu Và nghề à, dệt vải cũng là một cái nghề rất là nổi tiếng ở thị xã Sầm Nưa và nổi tiếng ở ờ, cái ờ, đất nước Lào các mọi người ngay chính ờ, thị xã Sầm Nưa này để có những cái váy Lào này áo Lào này hay những cái khăn à, tròn cổ của con gái Lào rất là đẹp bây giờ Giang sẽ di chuyển sang bên chợ để ghi hình đây là khu vực vào cổng chợ nha mọi người nha giờ mình sẽ đưa mọi người vào trong này để xem bà con bán cái gì sáng buổi sáng ở đây thì à, Giang thấy là chợ à, Sầm Nưa thì không khí cũng rất là yên bình thôi. khu vực này thì à, là đồng bào Lào sẽ bán gạo. Đây những cái gạo của Lào. Mì <laughs> ngoài nương để ốm mì pe vào. Gạo Lào thì khu vực Sầm Nưa rất là ngon dọc cái khu vực này đang thấy là bà con là bán gạo phía bên này thì à, mọi người sẽ bán hoa quả đấy hoa quả rất là nhiều phong phú bên lào cũng như bên việt nam mình thôi dưa cam quýt khu trục bên trong này mọi người là bán hàng thịt lợn vào chủ nhật ấy mọi người hay bắt được lợn rừng lắm ở bên lào này mọi người sẽ mua được thịt lợn rừng rất là nhiều trong ngày bình thường này chỉ có ấy đâu người đấy không choáng về hàng thịt ở bên ờ, lào là xếp rất là ngay ngắn đẹp นนี้นะโลสามอันนี้โลสี่อันนี้โลสาม có măng măng vầu lào thực tế nha mọi người nhé măng vầu tết măng hàng sạch cái này là măng măng măng sạch đây mọi người này măng sạch bên lào sambay đi à, bên, bên lào cũng ăn rau thối mọi người ạ ừ. không lao sao Hầm lao này Hầm mền Hầm mền à, Tắc mền Hầm mền này, Bên ờ, Việt Nam mình sẽ nói là rau thối mọi người Bên này là hạt mền thì nó cũng tương, gần gần tựa như nhau Đây, Những cái này măng là măng để làm ớt, măng ớt mọi người thì măng vầu rất rất là nhiều phía bên này rất là nhiều rau cải đầy đủ không thiếu à, gừng này trước mọi người đây giang thấy là còn bán cái ừ, hàng rất là quý hiếm như là thế rác này sừng thế giác này là voi đó bây giờ không thấy giờ mình vào ăn sáng đó mọi người nhé tí nữa mình đi uh, ghi hình cho mọi người xem sau vì cái chợ này cũng nhỏ thôi mà Đấy, những khu vực này thì là khu vực ăn sáng luôn của mọi người khi mọi người ăn sáng xong thì mọi người ra buôn bán nữa trao đổi hàng hóa phở Lào thì uh, các giang nghĩ là không biết là có gì khỏi còn ghi hình cho mọi người xem nhé người ta chế biến những món gì bún hình như kiểu sợi bún này mọi người thịt, thịt, thịt bò đây mọi người nhé phở lào thì có này nó thịt bò này với um, hành khô có giá đỗ có um, bún này sợi nó như kiểu sợi bún đấy mọi người có nước chấm đàng hoàng mọi người tương ớt này đây mọi người đa số ăn tương ớt thôi tương ớt ở Lào à? tương ớt của Lào đây Đấy. sò nói phẳng oh, đây rau sống này ớt này chanh này Mỗi rồi hạt tiêu bên này là đang thấy là không có Mọi người không, không ăn hạt tiêu Đấy, những phở Lào sáng phở như này đấy mọi người giờ mình à, ăn sáng đó chút nữa thì à, ăn xong mình sẽ tiếp tục ra ngoài kia để à, ghi hình cho mọi người xem mình vừa ăn phở xong phở Lào thì nó mà ngon thì cũng không phải là không ngon cũng không thể bằng phở Việt Nam được mọi người ạ giá tiền thì uh, hết 20 kíp hai mươi kíp thì thấy như tiền Việt nó rơi vào khoảng 30.000 tiền Việt Rồi mình tiếp tục đi ờ, khám phá chợ này nha mọi người nhé Đường này thì đa số là mọi người bán rau thôi Mình vào từ phía đằng trong thôi này. Xem mọi người bán cái gì đây là Đây bán bán cá mà cá như kiểu cá sỉnh ấy. Cá sỉnh Việt Nam mình. Ấy. Có. À, cá khuy đây này, cá khuy mọi người này, cá khuy đây này. Xong bay đi. Bay đi. Lạp sườn này rất là nhiều luôn thịt trâu sấy này đấy hàng thịt trâu sấy rất phong phú luôn ra mê đi mọi ngày bình thường là thấy mọi người bảo là trong ngày bán cái ờ, con thú rừng ờ, đặc sản đấy bên lào hôm nay vào thì đang thấy là không ừ, thấy mọi người ừ, đây rồi quay cho mình xem chim chuột đặc sản của bên ờ, Lào là chuột chuột nhà này chuột sấy khô này món này món đặc sản chim công cú rừng sóc lợn rừng có lợn rừng gà rừng nữa có rất nhiều con ờ, vật ở trên rừng quý hiếm nha mọi người bán la liệt đây biết là bán bao tiền một con xăm bay đi, hay tục cái lành ngân À, 10 cần 13 tính bán theo cân mọi người con đồ quý hiếm ở trên, trên rừng phải bắt được mang bán ờ, chim én này chim én này ở bên Việt Nam mình bán rất là nhiều đồ quý hiếm rau hoa quả Hình ờ, như mọi người nói là đặc sản bên Lào và những cái con vật ờ, quý hiếm này Lào người ta nói là đặc sản đấy Ở Việt Nam mình cũng vậy thôi Cái đồ mà trên rừng rất là quý hiếm mà Bắt được không dễ dàng gì cả Đây, Toàn sóc rúi này Cá này, con rúi này. Cáo này Rúi ba ba này Rúi à mọi người Thiếu đây con này con sóc này đây Đấy, rất là nhiều con ờ, vật quý hiếm ở rừng Mình mang ra để bày bán bên này thì mọi người bán bánh này, bánh rán này cái chợ sầm nưa này thì cũng nhỏ thôi mọi người không có gì là rộng cả Nhưng mà bán à, những cái con sóc con cáo rất là đủ kỳ hiếm rất là nhiều Đây đặc sản đấy ở bên Lào mọi người đặc sản phía bên này thì uh, đang vâng, thấy là mọi người cũng bán hoa quả này, trưng bày hết hoa quả này kem đánh răng sật phòng hàng tạp hóa Để dãy bên này cũng vậy thôi đi à, một vòng quanh chợ cho mọi người cùng à, xem cái chợ sầm nưa yên bình nhỏ bé Đấy. giá sầm nưa tỉnh Phân của Lào bên này thì mọi người cũng bán hoa quả còn đồ ờ, trồng được núi rừng tựa tựa như ờ, mình đi chợ Việt Nam vậy không có gì là khác cả rau củ quả chỉ khác mới là về ngôn ngữ đó còn bên này thì mọi người thấy đấy còn cà chua này rau này cà rau muống này. rau sắn này mướp hói này bí đao quả me chuối đầy đủ hết không thiếu Kết là sung là chung là không khí ờ, chợ sầm nưa này ờ, rất là yên bình mọi người ạ mua bán nó không ờ, nháo nhác à, và thấy được mọi người ạ mình ờ, đi một vòng chợ sầm nưa cho mọi người cùng ờ, xem rồi khám phá chợ sầm nưa thì cũng như những phiên chợ ở Việt Nam mình bà con cũng đến ờ, buôn bán trao đổi hàng hóa đủ cả ok <laughs> cơm ờ, nếp người đồng bào chai này đấy vực này thì ờ, bán ớt khô này những đồ hàng ấy khô mắm muối khô Đấy. Thời gian cũng ờ, đưa mọi người đi ờ, khám phá quanh cái chợ ờ, Sầm Nưa này rồi Thì mọi người cũng được biết một phần nào đó về văn hóa cuộc sống ở Lào và đặc biệt hơn nữa là chợ Sầm Nưa một cái chợ mà rất là nhỏ bé yên bình thuộc tỉnh Hồ Phan của Lào à, nổi tiếng qua bài hát của nhạc sĩ Sần Tiến đấy mọi người ạ Nói khác là cô gái Sầm Nưa mà Trọng Tấn hát rất là hay Thế mọi người giờ ăn xôi, đồng bào Lào rất thích ăn xôi sáng không thiếu một cái gì luôn video của ờ, Giang cũng ờ, xin phép được ờ, kết thúc ở đây thôi khám phá cái chợ sầm nưa này cho mọi người cùng theo dõi qua cuộc sống ở bên Lào buổi sáng đi chợ như thế nào và toàn cảnh khi ờ, nhìn ờ, thị xã Sầm Nưa ở trên cao. À, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video kế tiếp nhé. Nếu mọi người thấy hay thì cho rằng xin một like, chia sẻ và nút đăng ký ủng hộ kênh để rằng có thêm nhiều động lực và những cái video nó hay hơn nữa. Đây nguyên dọc bên này là hàng gạo Toàn gạo ngon của Lào thôi Không có gạo uh, không ngon kìa